Thưa quý vị, à, và giờ đây với à, giọng hát rất là ngọt ngào, rất là bay bổng, Minh Ngọc xin mời quý vị à, cùng đến với một ca khúc với cái lời hát rất là xúc động về tình mẫu tử. Bài hát Cõng mẹ đi chơi của nhạc sĩ Trần Quê Sơn. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Mai.